Quốc hội cần xây dựng là một quốc hội nhân văn, không chỉ là một trung tâm quyền lực mà còn là một trung tâm dân chủ và đoàn kết của quốc gia, của dân tộc. Quốc hội cần xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng cử tri và nhân dân. 3. Quốc hội cần công bằng trong phân bổ nguồn lực và trao quyền lực, kiểm soát quyền lực, không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân, đặc biệt không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực, chia chác nguồn lực của đất nước cần cảnh giác tình trạng thâu tóm quyền lực bằng thể chế. 4. Quốc hội cần phát huy quyền lực nhân dân để đào tạo cán bộ lãnh đạo cho đất nước, đặc biệt là đào tạo người minh chủ của quốc gia.